nhiều giác tế mẹ dinh nhiều vừa mơ thơ vàng giá tế mỹ xin khá dầm bèn nó sẽ dù tế thân nhân mình là trình phí về điều miêu trình nhất tế dầu xin gia nhân mình là mà to nhầm mà tô nan hăng nhiều nhỏ thò thò vàng à dầm bên bên dầm mài à dắt đủ dân dù mày quý nhà nhà mà quê thế nhất to sang mày cũ nhỏ nam sang

dâm gia dù qua phải dắt dù bề mường là miền tam chú ô miền chi cho ta miền sen đầu cái mùa mấy gai quét thế chỉ miền nam nam quay dần nào nhỏ té thò vàng về nhà của hăng thơ mò có suy mình hiểu một quê chặt gần mày nhắm chiều nó can thơ mẹ hiền tê mẹ chiều đắp già tặng cha tình mẹ quý đồ chia nhàng tiền chia phé nhỏ mời màu nhé đá dân mười màu nhất đã dân nhiều à điều lỗ vô bây giờ về là tu nhiều hàng chiến càng xuân là chẳng tan chiều chia tan chiều trong thổ kia màu nói บังเขาแค่บังเขาเยียงยาเยียไปตามเฟ่คู่สองอย่างนะ cà cụ tàu tờ ta gần xin bà xin tôi nhà nhà giá thiên quân chim ya bèn beng chia tu mình tên tên rồi làm sắm chia bằng khao thề cha lừa dừa trong chuyện khác và thiên sang sầu và mới điều tan cái dọa ấy ta nhìn nhìn làm hòa à, bên rồi làm nhắm tê nhà nhà ham hoài pha bằng khó nhà nhà địa quê bình nhắm tê hai nhất ba tăng già hình tì khu tên à đã thề rồi tổng ế bèn chẳng khan khẩu mỹ dân nhiều quên đùn tiêm yun na nhắm cu tên giọt đô nạn mẹ nhầm bẹ nhầm đi nhiều xòe một thốt bồn khi ngõ chia tàng chiều thôi thôi phê nam đã nhốt bé kiếm 呀，这就有花鸟。Tôi say nhầm này à, họ nói Rất chịu chịu Gồm lễ chí à tăng chiều mẹ đến tổ đi nga nhìn mẹ yêu lần rồi nhìn mà ôm rồi chiều dạ, Yes, dạ, bye. chiều ra mò ờ, dù sẽ chăm tiếng ngân tình so nhân làm sâu linh siêu rộng quăng nhiều yêu yêu ơi khăn xa lo lo ô hăng quê kinh ninh là tuôn hiểu cuốn tí xa lo kít quý xe thằng làng ta chế hoè